mua bột mì rồi mình mua bột mì tốt chuyên dùng để làm món bánh bao thì ở đây á, là bột mì nha và mình à, tiếp theo á, là mình à, có men đó, thì đây là men men à, men này á là men nở nha rồi à, hành để mình làm nhân rồi à, trứng còn trứng á, thì mình làm trứng vịt để mình làm nhân nha và thịt heo à, củ sắn và sữa tươi thì chút xíu nữa mình à, nhồi với à, bột mì này rồi trước tiên á, mình làm món bánh bao này thì mình à, nhồi bột trước nha để cho nó dậy bột lên trước cũng như là cho nó nở bột đó cô chú thì mình nhồi bột này với sữa tươi và men nở thì mình có hai loại men nha thì cô chú nhìn thấy là cái men màu vàng và men màu trắng mình dùng là hai loại men thì cái men này á, là mỗi một loại là mình bên đây á, là mình dùng à, một à, một gam đó một gam men trắng và vàng này thì mình dùng khoảng nửa gam thôi một muỗng cà phê đó mình dùng hai loại men để mình à, ủ bọt cho nó mau mau dậy mau nổi lên rồi giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha mình làm món bánh bao nhân thịt rồi trước khi làm món bánh bao này thì mình nhồi bột trước nha mình à, nhồi bột mì với lại à, sữa tươi thì mình dùng một gói sữa tươi để mình à, nhồi bột trước bột mì thì mình dùng 1 kg nha cô chú mua bột pha sẵn hoặc là mình mua bột bánh bao thì bột bánh bao họ có men để cho mình làm bánh bao nha thì ở đây là mình có men để làm bánh bao mình dùng một lô men nhưng mà men này là men rời mình mua rời ngoài còn cái men trắng là men trong gói thì à, mỗi loại men trắng này thì mình dùng 1 gram còn cái men vàng này thì dùng nửa muỗng cà phê để tăng thêm cái độ à, nở của bánh bao cũng như là độ nổi của bánh bao đó bột mình ủ rồi mình cho men vào trong sữa mình quậy à, cho tan men này ra nha mình cho hai loại men vào cô chú ờ, quậy cho thật là tan men này ra nha cô chú đó cô chú quậy cho tan ra nha thì ờ, nếu như men men này á mình cho nó nhanh tan ra thì mình ờ, quậy với nước ấm nha cho nó mau tan thì mình không cần phải quậy nước ấm mình quậy với sữa cho nó tan luôn rồi mình cho men này với sữa này vô bột nha một kg bột mì thì đây là bột mì chuyên dùng để làm bánh bao rồi mình cho vô rồi mình cho nước lọc vô nha cho nước lọc vô rồi mình nhồi lên nha cô chú mình à, nhồi cho thật là nhiều lên nha đó nhồi lên cho thời gian mình nhồi có khoảng 3 à, phút đó mình nhồi cho nó thật là đều lên mình nhồi à, cho bột mì cho nó tan thật là tan ra nha cô chú rồi như vậy là bột mì của mình nhồi xong rồi đó rồi tiếp theo đó là mình ủ bột mì nha thì mình ủ có khoảng từ 30 phút cho đến 45 phút nha cô chú để cho nó dậy cái ờ, bột mì này lên để cho nó nở ra rồi thì đây là cái phần để mình làm nhân thì mình có ờ, trứng à, trứng trứng vịt thì mình dùng 5 quả trứng vịt nè mình luộc trứng vịt này cho chín lên nha còn thịt á thì mình dùng thịt này thì mình dùng nửa cái thịt nha và năm năm quả cua sắn này mình gọt ra sẵn rồi một ký cua sắn chút xíu mình sắc cua sắn ra cho mịn nha mình sắc ra sợi sợi á, dài dài á rồi để mình xào với ờ, thịt và hành thì ờ, công ờ, đoạn mình xào nhân bánh đa bao này á thì nó cũng rất dễ mình cho đường nè rồi bột ngọt rồi tiêu để mình xào nhân bánh rồi giờ mình đem hộp dịch mình luộc nha mình luộc chín xong á thì mình cắt ra làm tám nha trứng nó sôi rồi nè đó giờ trứng vịt nó chút nữa chín thì mình lấy trứng vịt này ra để mình cắt ra mỗi trứng làm tám nha cô chú đang luộc trứng trong thời gian chờ đợi luộc trứng thì mình gọt củ sắn ra trước nha mình à, dùng dao bào để mình bào thành sợi chút nữa mình xào với thịt đó bào sợi ra 5 củ sắn này thì à, có một kg luôn nếu mà có củ đặc của cải đỏ nó mình sắc mình bỏ vô thì à, càng ngon hơn mình dùng à, củ sắn thôi rồi vậy là mình gọt ra xong chút nữa mình xào nha thì mình xào với thịt trước và mình bỏ củ sắn vô mình làm phần nhân nha rồi tiếp theo là mình làm phần nhân nha thì đầu tiên là mình cho dầu vô để mình xào nhân nè cho vô là tỏi nha phi lên cho thơm tỏi vàng ha mình cho thịt vô để mình xào thịt này thì mình bầm ra sẵn nha cho vào ít muối một ít đường ít bột ngọt nha bột ngọt mình bỏ trước hoặc là đường cũng được thì mình cho bột ngọt trước rồi sau cùng là mình cho đường cát vô ít đường rồi tiếp tục là mình à, đảo cho cái hạt này cho nó à, chín đều được chưa đúng rồi đó móc ra những cái nữa gì rồi cho củ sắn vô thì củ sắn này cô chú dắt nước ra nha dắt ra rồi nước đó cô chú dắt ra cho cho ra nước củ sắn rồi mình xào mình cho hành vô luôn nha đó cho hành lá vô để cho nó thơm rồi ờ, như vậy là mình được phần nhân này nha cô chú rồi tiếp tục mình đảo lên cho nó ờ, chín cái hành này với ờ, củ sắn đi đó rất là thơm nha cho một ít tiêu nữa cô chú rồi tiêu vô nữa là xong còn nhân rồi như vậy là mình à, đã làm xong phần nhân nha và tiếp theo là mình à, chọn bột mình lấy bột ra để mình cán à, mình làm mình bánh nha cô chú sau đó mình đem đi hấp đó rất là dễ làm luôn rồi tiếp theo là mình làm bánh nha đó thì cô chú thấy bột rất là dậy nha mình để 30 phút đó, thì bột dậy mình không cần cán đâu nha thì mình làm à, mình cuốn bánh bằng tay luôn thì à, trước khi làm mình à, trước khi làm bánh á, thì mình chuẩn bị một ít bột và khô bột mì khô mình chờ làm một ít đó, đó lấy một ít bột khô mình thoa cho tay nha làm lại cho cái à, cái bột cho nó hơi khô khô lại chút tại hồi nãy mình có để một bột mì khô riêng rồi đó đó mình cứ à, lấy cái miếng bột làm cũng rất là dễ thôi rồi mình cho cái phần nhân vô trong cái à, bột nè đó cho vô bột ha rồi mình để vô một à, ít trứng nè một một trứng hồi nãy mình cắt thành làm tám nè mình cho vô rồi mình tấm lại mình dặn lại nha đó mình tấm lại làm tư trước rồi mình tấm lại làm 8 ha rồi mình dặn cho thật kỹ lại khi mà mình hấp á, thì cái bánh không có bung ra đó như vậy là được rồi ha một cái mình cho vô cái à, nồi chút xíu nữa mình hấp ha rồi mình làm cái thứ hai tương tự như vậy nha mình được à, bốn uh, cái mình để trong sửng nè à, cô chú rồi à, chút xíu nữa mình uh, đem lên mình hấp nha ở đây thì cũng được một ít rồi nè đó gần hết uh, số trứng rồi bọt cũng gần hết rồi chút xíu nữa mình đem mình hấp nha rồi nước sôi cũng rất là nhiều ha mình để lên mình hấp rồi mình để nắp lại nha rồi chuẩn bị à, lấy bánh ra anh chị ơi thì mình hấp nãy giờ khoảng 30 phút nha đó bánh nó chín rồi ha giờ mình lấy bánh ra được rồi được hai cái bánh bao được 6 cái bánh bao và như vậy là mình được 6 cái bánh bao ha đây là loại bánh bao à, cắt tóc thì à, video mình à, chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh bao bằng bột pha sẵn đến đây là hết nha quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để xem xem được nhiều video hơn nha và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị video tiếp theo